quay phim nha quay phim luôn làm kỷ niệm nha thầy thầy thầy ông nội dẻo mày ơi với mấy ngồi sát bên yeah. cái này bữa nay mình tới nhà của bạn thắng mùng 4 tết nha mà uống là bia ôm nè thấy không thấy nè đây à, mỗi người có đào rồi ha đó đó nè nè nè đó đây nè đó ở đây nè đây đây đây đây sao mình bậy quá mình uh, uống bia à. mình uống bia mình có con đít gọi bả nó chạy, là không sao mà có kết quả luôn á <laughs> ăn tháng lộn lộn mất tiền hả bò <laughs> thói quen thói quen ủa ủa mày mày định mất tiền bò hả bác <laughs> không có ông bạn ông ông bị đó ông bị ờ, làm rồi không quen á ờ, móc tiền cho bò